Bị cáo có nghe rõ bản cáo trạng Viện Kiểm sát vừa công bố không? Rõ ạ. Cái bản cáo trạng này có giống như cái bản cáo trạng mà trước đây bị cáo đã nhận được không? Có giống ạ. Bị cáo khai lại cho đồng xét xử biết trong vụ án này thì bị cáo bị bắt vào ngày nào, bị bắt ở đâu? Bị, bị bắt tại nhà của Lê Minh Khởi ạ. À. Và bị bắt ờ. ngày 10, 16 tháng 2 năm 2018. Lúc mấy giờ? khoảng 2 giờ chiều sau khi bị bắt thì bị cáo được đưa về đâu không nhớ ai bắt bị cáo không biết tại sao bị cáo bị bắt vì phạm tội giết người ạ bị cáo đã giết ai mai xuân trương mai xuân triệu và mai hoàng diệu mai hoàng mai cái gì diệp đó không nhớ tên cái việc giết người đó xảy ra ở đâu vào thời gian nào vào 4 giờ sáng tại nhà của nạn nhân ngày mấy tháng mấy năm nào ngày 13 tháng 2 2018 cái sự việc đã xảy ra như thế nào bị cáo trình bày tóm tắt cho mọi người nghe bị cáo trình bày cũng như bản cáo trạng của viện kiểm sát vừa đọc nghĩa là giống như nội dung cáo trạng viện kiểm sát vừa đọc phải vâng. không vâng Thế tại sao bị cáo lại giết chị Hồng? Vì họ vì bà Hồng chửi bị cáo và bị cáo cũng có nhắc luôn bị hại tên Hồng và nhắc rất nhiều lần nhưng bà Hồng không không bỏ vẫn cứ chửi nên bị cáo đâm ra tức giận và sát hại bị cáo vào làm nhà bà hồng anh trinh từ lúc nào tính cho tới ngày bây giờ khoảng chừng tôi tính cho cái ngày mà xảy ra sự việc bị cáo giết gia đình bà hồng anh trinh đó thì bị cáo vào làm việc đó bao nhiêu lâu rồi khoảng 5 tới 6 tháng 5 tới 6 tháng ai giới thiệu bị cáo vào làm Mai Văn Căn anh Căn đúng không vâng thế nếu mà nói như bị cáo bị cáo không bằng lòng với những cái việc đó thế tại sao bị cáo không xin nghỉ hoặc là không làm việc nữa thì bị cáo thời gian đó là gần cận tết rồi nên bị cáo muốn làm xong đó rồi ờ, nghỉ và tìm chỗ khác làm thế tại sao bị cáo giết anh trinh vì sợ anh trinh chống trả lại bị cáo nói rõ là tại sao vì sợ ông trinh chống trả lại à nghĩa là khi... sợ ông trinh chống trả lại vâng. đúng không vâng thế tại sao bị cáo giết trẻ triều trẻ diệu và trẻ diệp vì sợ ba đứa nó tố cáo bị cáo trong đó có trẻ Diệp là chỉ có 6 tuổi thôi làm sao mà sợ tố cáo chưa tới 6 tuổi vào thời điểm đó cháu Diệu Diệp là lúc sau khi ờ, sát hại ờ, anh Trinh và chị Hồng thì cháu Diệu và cháu Diệp có la hét khóc làm cho bị cáo hoảng loạn nhưng mà khi lần thứ hai rồi khi bị cáo xuống dưới bếp rồi theo như tường trình đúng không ở trên đầu ở trên lầu thì ông Trinh thì đã bị đâm rồi còn cháu Triệu thì lúc đó nằm im nằm im đâu có la hét gì đâu mà bị cáo vẫn lên bị cáo đâm bị cáo giải thích về việc đó thế nào bị cáo không có lời giải thích về sự việc này nghĩa là không giải thích được phải không vâng tới khi bắt đầu mà bị cáo cho rằng cái này là lời khai bị cáo cho rằng là bà hồng đã có chửi bị cáo thế à. lúc đó bị cáo bị cáo đứng ở đâu bà hồng đứng ở đâu bị cáo đứng tại phòng ngủ đứng tại chỗ ngủ của bị cáo và bà hồng đứng trước cửa phòng ngủ của bà hồng thế tại sao 4 giờ sáng rồi mà lại lại có cái việc mà bà hồng đứng đó bị cáo đứng ở chỗ đó 4 giờ sáng bị cáo không ngủ được gì nóng nóng đi về quê và có cầm viên bi cũng như lời viện kiểm sát đã nói bạn như bản cáo dạng của viện kiểm sát đã đọc thì uh, bị cáo cầm viên bi đi tới đi lui và tưng hứng viên bi làm cho viên bi rớt xuống sàn gỗ và bà hồng thức giấc ra chửi và bà liên tục chửi bà hồng liên tục chửi cho nên bị cáo đâm ra tức giận và rất tức giận nên mới tấn công bà Hồng. Lúc đó cái vị trí giữa chỗ bị cáo đứng và chỗ bà Hồng đó là cách khoảng bao nhiêu mét? Khoảng 2 tới 3 mét. Thế con dao bị cáo đâm bà Hồng, cái con dao đó ở đó bị cáo, ở đâu bị cáo có? Bị cáo mua. Mua ở đâu? Mua vào lúc nào? Mua của người bán dạo trong quận Tân Phú. Bị cáo mô tả con dao đó cho mọi người nghe không? con dao màu đen lưỡi lưỡi dao bằng kim loại mũi nhọn hay mũi bằng mũi nhọn có xếp ra xếp vào được không được ạ thế bị cáo đâm bị bà hồng mấy nhát không nhớ rất nhiều ạ cái lúc đầu tiên đâm mấy nhát nhiều lắm không nhớ ừ. thế nói thì bị cáo thì tại sao tức giận nếu mà tại sao không chỉ đâm một hai nhát thôi mà lại đâm rất nhiều vì rất tức giận ạ à. sau khi đâm bà Hồng xong thì bị cáo tiếp tục đâm ông Trinh thế nào? Bị cáo mô tả cái. Vì khi đâm bà Hồng thì đối mặt với bị cáo là ông Trinh và ông Trinh đã bị cáo đã sợ ông Trinh tấn công và bị cáo chủ động tấn công trước. Lúc đó ông Trinh đứng ở đâu? Đứng ở trước trong phòng ngủ mà đứng trước cửa phòng nghĩa là đứng trong phòng ngủ nhưng mà gần ngay cửa phòng thì sau khi bị cáo đâm bà hồng xong rồi mới đâm ông trinh hay là đâm bà hồng xong rồi sau đó đâm ông trinh rồi tiếp tục đâm bà hồng tôi đang nói ở cái cái lúc trên gác sự việc lúc đó rất hoảng loạn tôi không nhớ không nhớ và cũng không nhớ đâm bao nhiêu nhát phải không vâng tới khi đâm ông um, ông trinh đó thì cái việc đâm như thế nào bị cáo đâm bao nhiêu nhát đâm như thế nào tôi không nhớ cũng không nhớ hai người có nằm vật lộn nhau dưới đất không có bị té không không có không ông trinh té tôi không có té sao mà không thấy được bị cáo hiện ông trinh có té tôi không có té à nghĩa là ông trinh thì có té bị cáo không có té vâng tới khi mà giằng co dao như vậy bị cáo tại sao bị cáo bị đứt tay vì ông trinh chụp lấy tay tay trái ông trinh chụp tay lấy tay phải của tôi trong khi đó tay phải của tôi cầm dao nên dần co một lúc thì tay cho nên giữ dao đâm vào tay trái của tôi à nghĩa là do tự bị cáo đâm vào tay trái mình đúng không vâng à. thế sau khi đâm ông trinh xong rồi bị cáo tiếp tục làm gì tấn công cháu diệu và cháu uh, diệu và diệp tấn công cháu diệp và cháu diệu vâng tấn công cháu diệp trước hay cháu diệu trước diệp trước diệu sau cháu diệp là cháu nhỏ hay cháu lớn nhỏ à, nghĩa là tấn công cháu nhỏ trước thì cháu diệu sau lúc đó cháu diệp đứng ở đâu đứng trong phòng ngủ gần cửa đứng ở trong phòng ngủ gần cửa vâng lúc đó thì cháu diệu đứng ở đâu đứng trong phòng ngủ trong mùng trong phòng ngủ trong mùng thế bị cáo đâm cháu diệp thế nào dùng tay trái đẩy cháu diệu diệp cháu diệu vào phòng và đâm đâm cháu diệp bao nhiêu nhát không nhớ sau đó bị cáo đâm cháu diệu thế nào đâm bao nhiêu nhát không nhớ nhưng mà nhiều không nhiều ừ. rồi sau khi đâm cháu diệp cháu diệu xong bị cáo làm gì tiếp theo đi xuống nhà băng bó vết thương đi xuống nhà băng bó vết thương trước khi đi xuống nhà bị cáo có leo qua dòm qua là bên phòng của cháu triệu không có à bị cáo leo qua như thế nào dòm như thế nào leo lên bàn leo à. lên cái bàn cái bàn đó để ở đâu bàn học cái bàn, bàn học, học ở... Ừ. để ở trong phòng của cháu diệu cháu diệp phải không phải. sát vách ngăn phải. Ừ. thế khi bị cáo dòm qua phòng cháu triệu bị cáo thấy cháu triệu thế nào lúc chùm, đó như thế nào chùm mền để hai con mắt ra ngoài để hai con mắt ra ngoài vâng. rồi sau đó bị cáo làm gì tiếp đi xuống nhà lúc đó cửa phòng cháu triệp là khóa hay là mở cửa phòng ai à bị cáo đi xuống dưới nhà bếp đi xuống dưới nhà bếp thì bị cáo làm gì ở dưới đó để băng bó vết thương băng bó vết thương bị cáo băng bó vết thương bằng cái gì rồi lấy ở đâu để mà vật dụng ở đâu để băng băng băng bó vết thương ở bằng băng keo cá nhân nước sát trùng cây cu ly và lấy những thứ đó ở tủ tivi nhà ông Trinh Thế khi bị cáo xuống đó thì bị cáo thấy bà Hồng đang ở đâu? Tư thế thế nào? Dưới sàn. Bị cáo làm gì tiếp theo? Băng bó vết thương. Rồi bị cáo làm gì đối với bà Hồng? Khi đó bà Hồng có lên tiếng ú ớ mấy câu xong bị cáo lại nghĩ là tại sao bà bị đâm rồi mà bà vẫn còn chửi nên nên bị cáo đâm ra tức và bị cáo lấy con dao 33 cm tấn công bà Hồng. Đâm bao nhiêu nhát nữa? Không nhớ. Con dao đó bị cáo lấy ở đâu? Ở nhà bếp. Rồi sau khi đâm bà Hồng xong rồi bị cáo làm gì tiếp theo? Không nhớ. Bị cáo có nhớ không? Nãy bị cáo nói giống bản cáo trạng, cái này chỉ nhắc lại bản cáo trạng thôi. Bị cáo có đi lên lầu trở lại không? chống bản cáo trạng đấy. Ừ. Chứ bị cáo không nhớ rõ. Vì thời gian Thế tôi nhắc lại như bạn cáo trạng nói rồi sau khi đâm bà Hồng thì bị cáo nghe tiếng động ở trên lầu, sau đó bị cáo đi lên lại trên lầu. Ừ. Đúng phải không? Đúng. Thế bị cáo đi trên lên trên lầu trở lại thì bị cáo thấy phòng của ông Trinh đóng hay mở. Đóng. Có khóa không? Có. Ừ. Thế bị cáo làm gì để mở cửa để vào phòng ông Trinh? Bị cáo lấy thẻ thẻ sim để mở phòng. Mở bằng cách nào? lấy thẻ sim đưa vào chốt ờ, khóa cửa là mở thôi nghĩa là đưa vô cái khe để đẩy là cái con chó nó, nó khóa lại khóa cửa đúng không đẩy lên cái gì phải không vâng ừ. sau khi bị cáo vào phòng ông ông trinh thì bị cáo thấy ông trinh lúc đó cái tình trạng thế nào nằm trên sàn nằm trên sàn và liếc qua liếc lại liếc qua liếc lại nằm dưới sàn câu gì đó thì bị cáo làm gì tiếp theo đâm ông trinh thêm mấy nhát nữa đó đâm thêm mấy nhát bị cáo dùng dao nào đâm dùng dao 33 cm sau khi đâm xong thì bị cáo làm gì nữa không nhớ bị cáo có kéo cái kết sắt ra chỗ ông trinh không có mục đích kéo kết sắt ra để làm gì để mở kết sắt ừ. mở kết sắt để làm gì tìm tài sản tìm tài sản thế bị cáo có ý định cướp tài sản lấy tài sản từ lúc nào bị cáo có biết rằng trong kết sắt có tiền hay không nghĩ là có nghĩ là có nhưng mà bị cáo có biết là có nhiều hay có ít không không vậy rồi bị cáo có mở được kết sắt không không rồi sau đó bị cáo làm gì tiếp theo bị cáo có qua phòng cháu triệu không có qua phòng cháu triệu bằng cách nào leo qua vách ngăn của hai phòng ừ. của cháu triệu và cháu diệu tại sao không mở cửa mà phải leo qua vách ngăn tại vì cửa đóng bị cáo vào phòng cháu triệu thì bị cáo làm gì tiếp theo với cháu triệu tấn công cháu triệu tấn công như thế nào dùng dao đâm đâm bao nhiêu nhát không nhớ thì sau khi đâm cháu triệu xong cái là lên lầu lần thứ hai như bị cáo vừa mô tả thì sau đó bị cáo làm gì tiếp theo bị cáo lấy những tài sản gì rồi đi đâu như thế nào đấy ba cái điện thoại ba cái điện sức. thoại một chiếc xe một chiếc xe và tẩu thoát ba chiếc điện thoại lúc đó để ở đâu để trong phòng ngủ của mai xuân trinh ừ. còn cái máy máy laptop hiệu asus cái máy đó để ở đâu mà bị cáo lấy để chỗ để chỗ ngủ ừ. chỗ ngủ của bị cáo chỗ ngủ của bị cáo để sau khi bị cáo lấy những thứ để trên lầu bị cáo đi trở lại xuống dưới đất đúng không Vâng. Khi bị cáo xuống đất lúc đó bà Hồng chết chưa? Lúc đó bà Hồng leo lên leo lên ghế sofa. Ừ. Leo lên ghế sofa. Leo lên ghế gọi. Ừ. Giờ bị cáo làm gì tiếp theo? Đâm bà Hồng một nhát nữa. Bị cáo lấy dao nào đâm? Dao hai dao xếp nhỏ. Dao xếp nhỏ lúc đó con dao đó bị cáo đẻ ở đâu? Trong túi quần Thế nhà bà Hồng, ông Trinh thì đi ngủ như vậy thì có khóa cửa không? Có Thế làm cách nào bị cáo đi ra khỏi nhà? Lấy chìa khóa đi ra khỏi nhà thôi Chìa khóa đó bị cáo lấy ở đâu? Ở phòng ngủ của ông Trinh Phòng ngủ của ông Trinh Còn chìa khóa xe bị cáo lấy ở đâu? Ở phòng khách Ở phòng khách, phòng khách là dưới đất phải không? Vâng Thế bị cáo có mở tủ rồi lấy nước uống rồi lấy trái cây gọt ăn như cáo trạng mô tả không? Có. Sau khi lấy được tài sản rồi bị cáo đi đâu? Bị cáo lấy những cái gì bị cáo mô tả lại hết cho mọi người nghe nè. Ngoài ba cái điện thoại, một cái à, máy tính bảng Asus, một chiếc xe bị cáo còn lấy cái gì nữa? Có lấy trang sức vòng dây chuyền của, của bà bà Hồng không? Có. Ừ. Những tài sản đó để ở đâu? ở trong phòng ngủ của bà Hồng rồi sau khi bị cáo lấy xong bị cáo đi ra khỏi nhà bị cáo đi bị cáo có khóa cửa không có ừ. móc cửa rồi chìa khóa để đâu chìa khóa bị cáo lấy rút để vào túi ừ. thế tại sao lại cửa thì không khóa mà mang chìa khóa đi theo vì lúc đó bị cáo nghĩ là khóa rồi nên rút chìa khóa đi thế mục đích bị cáo mang chìa khóa theo đi để làm gì để trở lại à, để quay lại quay lại để làm gì xóa dấu vết xóa dấu vết thế sau khi gây án xong rồi đó cái lúc gây án đó thì cái con dao xếp bị có bỏ chỗ nào con dao thái lan bỏ ở đâu dao 33 cm để đâu dao 33 cm để ở bàn bếp còn con còn dao xếp bị cháu xếp để, sọt rác quăng vào sọt rác còn con dao thái lan nhỏ gãy mũi không nhớ bị cáo không nhớ rồi bị cáo sau khi đi ra khỏi nhà bị cáo đi đâu làm gì? Đi đến bệnh viện 175 để băng bó vết thương. Rồi sự việc ở tại đó như thế nào? Bị cáo khai tên gì? Ở đó bị cáo khai tên Trần Trung Tình. Tên gì? Trần Trung Tình. Tại sao không khai tên thật mà lại khai tên giả? Vì Họ không tên muốn, giả. Vì không muốn khai tên thật thì khai à. tên giả. Thế trong quá trình bị cáo ở đó thì có ai tới thăm bị cáo không? Chỉ có Lê Minh Khởi Khởi làm sao biết bị cáo ở đó mà Khởi đến Vì bị cáo nhờ đến Bị cáo nhờ gọi Khởi đến để làm gì Để uh, ký tên người bảo lãnh Để ký đơn bảo lãnh, bảo lãnh cái gì Bảo lãnh cho bị cáo ở ở đó để ờ, cho đi ờ, nhập viện để mổ để phẫu thuật phải không khởi có đến không có khởi đến vào lúc nào không nhớ sau khi khởi đến thì khởi làm gì bị Đúng. cáo và khởi trao đổi với nhau cái gì đóng tiền viện phí cho bị cáo giờ bị cáo nhờ đi bán điện thoại giùm ừ. laptop giùm bị cáo nhờ khởi đi bán điện thoại bị cáo đưa cho khởi mấy điện thoại ba điện thoại một laptop hai điện thoại một laptop bị cáo nói với khởi như thế nào nhờ bán nhưng mà nói như thế nào nói là nhờ bán để đóng tiền viện phí khởi có biết về cái việc bị cáo phạm tội bị cáo có kể cho khởi nghe không không về khởi đi có đi bán dùng được cho bị cáo không có chứ bao lâu thì khởi quay lại một đến hai tiếng rồi sau khi à, giao cho bị cáo thì khởi dùng tiền đó để đóng tiền viện phí cho bị cáo phải không vâng rồi sau đó nữa rồi sau khi uh, tiếp theo thì cái việc gì xảy ra nữa khởi có ở đó với bị cáo không hay là khởi về khởi về còn bị cáo làm gì có nằm ở bệnh viện không hay là đi đâu nằm ở bệnh viện chờ phẫu thuật ừ. có phẫu thuật chưa rồi sau khi phẫu thuật xong thì bị cáo làm gì đi đâu sau khi phẫu thuật xong bị cáo về nhà chị tiên để ở nhờ nghĩa là bị cáo về tiên chỗ chị tiên thế bị cáo quen biết với tiên thế nào quen ở ờ, công ty bán nước hoa thế bị cáo có gọi điện cho tiên trước không có bị cáo nói với tiên thế nào nói với tiên là cho xin ở nhờ và tiên đồng ý À nhờ ở đâu ở long hậu ở long hậu long an vâng đi vâng. tới nhà tiên bằng phương tiện gì xe máy ừ, xe máy gì quay rồi có phải là cái xe bị cáo lấy của anh Trinh không vâng đúng rồi à thế bị cáo tới nhà tiên như bị cáo nói là khoảng năm sáu giờ chiều hả vâng sau khi tới nhà tiên thì có gặp tiên không bị cáo có trao đổi gì với tiên không tiên có hỏi gì bị cáo không có ừ. hỏi cái gì hỏi vết thương này như thế nào mà bị như vậy ừ rồi ở đây bao lâu? Rồi bị cáo nói thế nào? Sau đó bị cáo nói là vết thương này là bị chém Giờ xin ở đây nhờ qua qua Tết Cái khi gây án à, khi gây án thì lúc đó bị cáo bệnh quần áo gì? Một cái áo thun, một cái áo khoác Và một cái quần đùi Khi tới bệnh viện bị cáo còn bệnh bộ đồ đó không? khi vào bệnh viện có mặt có khi mặt. ra viện có bệnh bộ đồ đó không có hay là thay có mặc bộ đồ đó trước đây bị cáo nói rằng bị cáo có gọi điện cho khởi giờ khởi mang quần áo cái việc cái, cái việc đó mang quần áo là mang quần áo gì mang quần áo tại do lúc đó quần áo của bị cáo dính nhiều máu nhưng mà trong ba lô bị cáo có nhiều quần áo không không thu giữ người bị cáo trong ba lô rất nhiều quần áo mà đó là do lúc bị cáo đi từ bệnh viện 175 đi về Long Hậu bị cáo ghé những sạp bán lề đường mua à thế bị cáo nhờ khởi mang quần áo khởi có mang quần áo cho bị cáo không có quần áo đó ở đâu của bị cáo mà, mà khởi lại có khởi mang cho bị cáo đó là quần áo của khởi rồi sau khi về phòng trọ của tiên bị cáo ở đó bao lâu ở từ 14 14 15 20 14 15 ngày ngủ ở đó mấy đêm hai đêm ngủ đó hai đêm rồi vâng. trong hai đêm đó thì tiên có ở mặt ở đó không có một đêm rồi sau đó thì bị cáo đi đâu làm gì sau đó khi chị tiên về quê thì bị cáo lấy xe đi về long hậu nhà anh khởi và bị cáo ở đó ăn nhậu và bị cơ quan chức năng bắt thế qua cái sự việc mà bị cáo mô tả như vậy bị cáo giết người rồi cướp tài sản như vậy đó bị cáo thấy cái hành vi của mình nó như thế nào cái việc truy tố như vậy đúng hay là sai đúng rồi đúng phải không vâng tới ngày hôm nay bị cáo có ân hận gì về việc đó không có bị cáo nói rõ lại là bị cáo có ân hận gì không bị cáo có ân hận nhưng bị cáo không thể mô tả về cái sự ân hận của bị à, cáo không được. thể mô tả được ở đây thì cái việc bị cáo khai như vậy là do bị hại chửi thì không có người để làm chứng cho cái việc đó nhưng mà tôi nói giả sử như có chửi thật đi chăng nữa thì bị cáo nghĩ rằng người ta có đáng chết không có đáng không bị cáo không có câu trả lời Thế ba trẻ nhỏ như vậy bị cáo giết bị cáo thấy có đáng không? Những em đó có đáng phải chết không? Bị cáo có câu trả lời không? Không ạ. Thế khi à, bắt giữ trong quá trình điều tra thì cơ quan là bắt giữ bị cáo rồi có thu giữ của bị cáo những tài sản gì không? Chỉ thu giữ một cái điện thoại. Điện thoại gì? Nokia. Nokia model gì? Không nhớ. Cái gì nữa? và tiền viện phí ở bệnh viện 175. Bị cáo có nhớ không? Để tôi nhắc lại cho bị cáo. Nếu đúng thì bị cáo xác nhận một điện thoại Nokia 105 màu đỏ. Đúng phải không? Vâng. Một áo khoác da màu đen trên cổ áo có ghi chữ John Hao. Đúng không? Vâng. Một cuốn tập màu đỏ. Có cuốn tập không? Không biết. Không biết 150 ngàn Không biết cũng không biết còn quần áo bị cáo để lại nhà tại nhà chị tiên thì sau đó cái phòng trọ chị tiên sau đó là cơ quan công an thu đó thì có một áo thun màu cam có chữ bi Hip có không có áo thun màu cam không có một áo thun màu vàng chanh có chữ răng xì có không có một áo thun màu xanh đậm có chữ sport có không có một quần tây màu kem có một áo sơ mi màu trắng có chữ Yemen có một áo sơ mi màu xanh dương có chấm đen có một khăn tắm màu xanh dương có một quần đùi màu xanh dương có chữ Adidas có một quần đùi viền xanh trắng viền xanh có một ba lô có, có chữ Sport một nhẫn kim loại màu trắng có đính hạt màu trắng có một đôi bông tai kim loại màu trắng có đính hạt màu trắng có. Một dây chuyền bằng kim loại màu trắng có đính hạt màu trắng? Có. Ngoài ra thì còn có hai à, một liều huyết thanh kháng độc tố uốn ván, hai phiếu khám bệnh, một phiếu thu tiền, hai hóa đơn bán thuốc ghi là bệnh nhân Trần Trung Tân, nghĩa là cái tài liệu của bị cáo là khi đang à, lúc là là là vào bệnh viện chữa trị cái tay, phải không? Đúng. Thế tại phiên tòa ngày hôm nay bị cáo có yêu cầu gì đối với những cái tài sản đó không? Không. Có yêu cầu lấy lại không? Không. Mời anh à, anh canh đứng dậy. Có phải anh là người giới thiệu bị cáo vào làm việc cho gia đình anh Trinh không? Anh quen biết với bị cáo thế nào? Tôi có nói là còn thì bây giờ cứ lên thử coi, hỏi thử coi hẳn mà nếu như chú Trinh có nhận á, thì mày làm. Thì à, trong cái thời gian đi giao hàng thì Tình có đi theo. Không thì cái lúc mà mình ờ, tôi quay về cơ sở tôi làm thì Tình có ngồi hỏi với chú Trinh rồi thấy hai ba hôm sau tình sách cái giỏ sách màu ờ, hồng kéo lên trên nhà chú trinh làm thì trong khi đó là tôi có về tôi hỏi chú trinh là có lấy giấy tờ tùy thân gì của tình hay không thì ờ, chú trinh kêu biểu có em có lấy giấy tờ rồi thì xong khi đó thì chị có cái là tôi đi làm là cứ đúng giờ tôi lên tôi làm rồi hết giờ tôi đi về nhà thôi cho nên tôi không có để ý gì những cái chuyện mà xảy ra trong nhà hết nhưng mà thôi được không? Vâng. rồi tôi chỉ hỏi anh là đúng là anh là người giới thiệu đúng không nhưng mà tôi dạ. chỉ hỏi trước đó thì anh quen biết với tình như thế nào thì anh trả lời thẳng vào câu hỏi tại sao lại biết tình để giới thiệu vào tại vì tình ở trong nhà trọ của nhà bà già con à bà già vợ anh phải không đúng rồi à do là thuê nhà trọ ở rồi quen biết sau đúng đó bị giáo giới thiệu tình vào làm việc cho gia đình anh trinh dạ. đúng rồi đó thế thì anh có làm việc cho gia đình anh trinh không có à. anh có ở lại đó không không ừ theo như lời khai của bị cáo thì sau trong quá trình làm việc thì bà Hồng hay chửi rồi bị cáo thì cái việc đó có hay không? Chắc chắn là không có. Là không có phải không? Yeah. Dạ. Thế khi mà Trình à, trong quá trình làm việc chung như vậy đó anh có thấy là Tình sử dụng cái con dao xếp không? Tình thì chính xác là một cái lúc làm thì tôi thường thường tôi hay chỉ ờ, cho thằng Tình làm nhưng mà xong cái giờ làm xong những giờ ăn giờ uống giờ là tôi không có để ý lắm về tôi đang hỏi anh trả lời thẳng vào câu hỏi tôi chỉ hỏi anh có thấy tình có sử dụng cái con gieo xếp không thôi còn cái việc công việc thì chừng cũng làm cái gì ạ lời. anh có thấy không thấy có cái gì không? cái con gieo xếp màu không, đen không không không nghĩa là anh không biết yeah. Dạ. thế thì trong quá trình làm việc như vậy có xảy ra mâu thuẫn cãi vã gì giữa anh và bị cáo hoặc là giữa bị cáo với gia đình anh trinh chị hồng không không tại sao anh phát hiện được cái cái sự việc xảy ra mà cái vụ án tại nhà anh Trinh chị Hồng? Tại vì ờ, Trinh là vừa là người thân mà vừa làm chủ cho nên là thường thường năm nào tôi cũng có mua gà lên biếu nhà chú ăn Tết. Cho nên thì những cái bắt động, những cái mà cái kiểu nó xảy ra như này là không ai nghĩ ra. Cho nên tôi mới thấy gặp thôi. Anh phát hiện như thế nào cái ngày đó anh tới như thế nào, anh cho gà như thế nào, phát hiện như thế nào anh mô tả ngắn gọn cho mọi người nghe. Thì ờ, buổi sáng thì ờ, mình tôi đi mang hai anh gà lên nhà chú Trinh nhưng mà không có ở nhà rồi ờ, tôi có gọi điện thoại nhưng không liên lạc được thì mới mang qua nhà kế bên nhà cô bảy kế bên rồi gửi nhưng mà nhà cô bảy đã, đã đầy cho tủ rồi thì tôi đi mang ờ, quay trở ngược lại để mang về nhà cách nhưng mà lên về đến cửa thì tự nhiên nhìn thấy cái khóa nó không có bóc khóa thì ờ, tôi chạy về để tính là mang cái khóa nghĩ là nhà chú đi đâu sắm rồi tết cho nên là mới ờ, tính là mang cái khóa lên để bóp lại ổ khóa nhưng mà nghĩ là tại nhà chú có con chó rất dữ cho nên là không có sợ cho lắm thì ờ, mới đi về đi về rồi gọi điện thoại cho nhiều người lắm mà không ai bốc máy được thì mới quay lên lần thứ hai là còn nhìn thấy có dân phòng với lại các cơ quan nhà đứng đó thì tôi mới mở cửa tôi đi vào thì mới phát hiện được ra cô hồng nằm ở trên ghế sofa Ăn về chỗ ngồi đi, tôi mời chị Tiên. Chị quen với bị cáo như thế nào? Dạ qua một công ty làm công ty đa cấp. Nói lớn lên chị. Làm công làm chung một công ty đa cấp. Ừ. Nghĩa là trước đó có quen, dạ. làm việc ở một công ty đa cấp. Thế thì cái nội dung trình bày bị cáo trình bày từ nãy giờ chị có nghe không? Dạ có. Cái nội dung để trình bày có đúng không? Đúng. Ừ. Thế Tình tới nhà chị về xin ở trọ vào lúc nào? Dạ vào chiều 29 Tết Cái tình nói thế nào? Là tình trước ngày tình thú chị có gọi là chị nơi à, em về à, phòng chị ở mấy bữa được không? Và tôi có đồng ý cái khi mà tình tới đó chị thấy tình như thế nào? Cái tình trạng lúc đó thế nào? Là tay tình thấy à, trên người tình tay có vết thương nên là tôi có hỏi tình trả lời là vết thương bị người ta chém chị có giặt quần áo cho bị cáo không dạ có có thấy máu dính trên quần áo không dạ có có thì chị có hỏi lại không có thì tình nói thế nào tình trả lời là máu của tình hòa do vết thương của tình thế chị biết được cái việc tình giết người từ lúc nào dạ vào sáng mùng 2 tết là công an gọi cho bị cho tôi công an gọi cho chị chị biết để sau khi chị biết thì chị làm gì sau khi tôi biết thì mùng 3, sau mùng 3 Tết tôi có lên lại Sài Gòn và công an xuống phòng để lấy ờ, đồ và lời khai. Ừ. Công an thu giữ cái tài sản mà trong cái ba lô của Tình để tại nhà chị á là chị mang lên công an giao nộp hay công an tới nơi nộp ra tới nơi thu? Dạ vì lúc đó tôi không biết công an chỗ đó nên là công an có hỏi địa chỉ và xuống phòng để ờ, tịch thu. Khi thu cái đó có chị ở nhà không? Dạ có À nghĩa là công an tới tại nơi cái nơi phòng trọ của chị Thu phải không? Dạ ừ. Có thu giữ gì của chị không hay là chị thu giữ là của tình thôi? Dạ thu giữ của tình thôi Tôi mời ông Trương Mời anh Trương đại diện bị hại Dạ và và tôi có luật sư của bà đại đại diện cho hai bé đó gia dạ. đình tôi mắc mát quá nhiều nghĩa là vâng. anh không có yêu cầu gì hết hay là sao dạ yêu cầu là bồi thường những cái thứ thiệt hại ma chay cho tôi bồi thường đúng như trước đây phải không bồi dạ, thường dạ, bao nhiêu rồi. tiền anh nói lại cho mọi người nghe là bồi thường bao nhiêu tiền thì tổng chi phí ma chay của anh tôi là gần 200 triệu 190 mấy triệu đấy. và vâng. chín trăm mấy mấy triệu như trước đây anh đã trình bày phải không? Dạ dạ, đúng rồi tòa. Rồi nếu anh muốn chúc luật sư thì chúc luật sư trình bày. Vâng, chúc có luật sư trình bày ạ. Vâng. Rồi mời anh về chỗ ngồi. Rồi, mời bác Hương. Tòa mời bà Hương, bà Hương bước lên ngay gần micro ạ với tư cách là người đại diện của bị hại nghĩa là của cha mẹ của chị à, chị Hồng bà cho biết bà có yêu cầu gì không tôi có yêu cầu là hội đồng xét xử giải quyết đúng pháp luật mà còn à, cái vấn đề mai chay thì như bên anh Trương đã nói thì thì bồi thường theo cái số tiền mà đã ma chay đưa từ đây về quê nghĩa là chị yêu cầu đòi bồi thường tiền mai táng phí thôi nhưng mà bà thống nhất với cái ý kiến là chỗ của anh ờ, anh trương phải không vâng thế thì cái tiền đó là giao cho phía chỗ anh trương nghĩa là chỗ bà dần hay là chỗ mẹ chị hồng giao số tiền đó là giao cho anh trương à nghĩa là đồng ý giao toàn bộ cái đó hết cho anh trương vâng cái chi phí mai táng đó là là gia đình bên ờ, bên nội bên anh trinh hay là bên giao chị hồng hết làm? toàn bộ tôi chỉ tên tên trên chứng ờ, tên tên theo dõi thôi rồi chị không có yêu cầu gì hết đúng không bí lệ yêu cầu làm sao để tòa giải quyết cho ba đứa nhỏ là làm sao để đúng theo yêu cầu của pháp luật đề ra đấy bồi thường thiệt hại ờ, như thế nào nhà nước có hỗ trợ hay làm sao đấy là thôi được rồi cái việc đó thì bà vâng. trình bày chúng tôi sẽ xem xét cái việc đó vâng bà về chỗ ngồi đi cái uh, két sắt của bị cáo uh, đặt ở cái phòng khách hay là phòng ngủ của vợ chồng anh Trinh? Không rõ, nghe không rõ. Két sắt ấy, két sắt là đặt tại phòng ngủ hay phòng khách? Phòng ngủ vợ chồng anh Trinh hay là phòng khách? Phòng ngủ ạ. Phòng ngủ là trên lầu hay ở dưới nhà? Trên lầu. Trên lầu. Trước khi bị cáo đã tấn công và ra tay uh, tấn công truy sát bị hại thì bị cáo mới đi lục tìm tài sản đúng không? Vâng. Lý do tại sao bị cáo kéo cái két sắt ra gần phía anh Trinh? Để mở, nhưng mở không được. Bị cáo thừa nhận là theo cáo trạng nêu truy tố đúng cái hành vi bị cáo đúng không? Cáo trạng nêu do bị cáo không mở được cái két sắt do có mã khóa. Đúng không? Vâng. Trả lời lớn nên có hay không? Không gật. Có trước đó bị cáo đã mở chưa mà biết là có mã khóa không mở được là kéo tới anh trinh nghĩ là có mở chưa chưa bị cáo muốn mở cái sắt bị cáo phải biết mã khóa chứ hay là chủ nhà đã thay đổi mã khóa rồi bị cáo chỉ nghĩ là có thôi ơ, nghĩ là có thôi chứ đâu biết là có hay không đâu thường là kết sắt là có tiền đúng không có vàng có nghĩ có tài sản trong đó bị cáo lý giải ra sao trước khi bị cáo kéo cái két sắt ra thì khi bị cáo xuống nhà băng vết thương bị cáo nghe tiếng động trên lầu đúng không vâng cáo lên trên gác dùng một cái thẻ điện thoại để mở cái khóa chốt cửa lúc đó thì bị bị cáo nhìn thấy anh trinh là vẫn còn đang liếc qua liếc lại đúng không đâm vâng. bao nhiêu nhát nữa nó thừa nhận khi trả lời với chủ tọa và thừa nhận cáo trạng nêu truy tố đúng hành vi như vậy thì bị cáo đã tấn công đâm anh Trinh lần thứ hai làm anh Trinh tước đoạt tính mạng của anh Trinh rồi làm sao quay lên khi mà xuống uống nước ăn trái cây trong tìm tài sản quay lên lại kéo cái két sắt ra để yêu cầu anh Trinh mở được hay là khi bị cáo kéo cái két sắt ra yêu cầu anh Trinh mở cái mã khóa anh Trinh từ chối thì bị cáo đâm những nhát cuối dùng con dao mà 33 cm đấy chứ không thể đâm trước đâm trước đã đã tước đoạt tính mạng người ta rồi làm sao mà kéo ra mà hỏi để mà mở được đó là cái mâu thuẫn trong lời khai bị cáo trong cái logic diễn biến cái hành vi còn những nhát đâm bị cáo thì những cái chứng cứ thu thập cơ quan điều tra đã điều tra rồi giám định kết luận những con dao nào đâm trước nhát thương vết thương làm sao thương tích theo chiều hướng như nào bị cáo đã nhận dạng ba cái con dao mà thu giữ cơ quan điều tra có cho bị cáo nhận dạng không hả không nhớ không nhớ hồ sơ thể hiện đầy đủ nhận dạng ba con dao con dao thái lan con dao gấp bị của bị cáo con dao lấy dưới nhà bếp con dao dài 33 cm nhưng dao gấp mà 20 cm mà cán 10 cm lưỡi dài 12 cm thì làm sao mà gấp được hay là bữa buổi đêm hôm đó là bị cáo vào lúc 4 giờ là bị cáo toan tính nên là đi đi lại lại dùng cái hòn bi để chiếm đoạt tài sản chứ không cái động cơ mục đích của bị cáo không vì lý do trời mà bị cáo tước đoạt tính mạng cả gia đình người bị hại hai vợ chồng lẫn ba đứa nhỏ như thế ra tay rất tàn ác mà cái động cơ thực hiện tội phạm đến cùng nhìn thấy mà còn có cử động là lại tiếp tục xuống tay rất nhiều nhát như bị cáo khai nhận với chủ tọa Cáo lý giải chỗ đó như ra làm sao? Bị cáo xác định lại là khi bị cáo kéo cái két ra gần anh Trinh ấy, rồi bị cáo đâm anh Trinh bằng con dao 33 cm tiếp ba nhát vào ngực hay là đâm từ trước như bị cáo khai là thấy đồng ở trên gác lên dùng cái thẻ điện thoại mở cửa phòng ra đâm như lời của bị cáo đã khai như vậy thì bị cáo đã tước đoạt tính mạng anh Trinh rồi kéo cái két sắt ra gần người bị hại làm gì nữa. Vì sự việc chỉ có bị cáo và bị hại. Nhưng cái lời khai bị cáo còn có điểm mâu thuẫn. Phải còn chưa chưa có vẫn còn có nhận thức được thì bị cáo mới đe dọa có mở cái két ra không không thì bị cáo sẽ tước đoạt không mở bị cáo mới đâm chết rồi làm sao mà kêu người ta mở được đó là cái mâu thuẫn trong lời khai ngay cái đêm hôm đó là là đến sáng tổ chức cái tiệc là sáng hôm sau bị cáo về quê đúng không? Vâng. bị cáo về quê thì 4 giờ sáng rồi hay là đến giờ đó là bị cáo đi tới đi lui bị cáo tính toán để vì cái động cơ mục đích là muốn lấy tiền cướp tài sản không vì những câu chửi mà tước đoạt tính mạng hết người này người khác rồi. không có logic Cáo lý giải làm sao, cáo suy nghĩ như nào? Con dao bị cáo mua chuẩn bị từ trước, một con dao gấp, dao gấp nó mở ra như con dao găm, lưỡi dài 12cm, nhọn bằng inox, thép. Chỉ cần đâm một nhát mà tấn công lực tác động mạnh ở vùng trọng yếu là có thể tước đoạt tính mạng người khác rồi. Đây bị cáo đâm quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng đâm không cần biết bao nhiêu không còn nhân tính bị cáo trả lời trước hội đồng xét xử như thế bị cáo có trả lời câu hỏi đó không bị cáo không có câu trả lời mời à, bà hường là đại diện của bà hồng ấy bà hường mời bà lên đây. em hỏi chút xíu mời mời bà đứng lên trên này, này. về cái phần ờ, trách nhiệm dân sự thì theo quy định pháp luật thì người đại diện hợp pháp bị hại có quyền yêu cầu bồi thường về thiệt hại về tính mạng rồi là bồi thường những khoản tổn thất về tinh thần cũng như những khoản chi phí hợp lý cho việc ma chay thì như lúc nấy chủ tòa hỏi bà thì bà nói đề nghị hội đồng hoặc nhà nước xem xét hỗ trợ theo quy định pháp luật đối với ba đứa con nhỏ ba cháu đúng không yeah. Dạ. ba trẻ nhỏ thì thì phần dân sự là người đại diện hợp pháp thì có quyền yêu cầu trên cơ sở pháp luật thì hội đồng sẽ xem xét chứ không có tự đặt ra cái mức cái theo như thế ờ, giải thích ấy, thì bà có yêu cầu bồi thường ở đây là xác định bị cáo có trách nhiệm bồi thường thì ngoài cái chi phí ờ, lo chi phí về mai táng ấy, thì còn cái khoản bồi thường về tính mạng cũng như tổn thất về tinh thần ấy, thì bà có yêu cầu cái khoản bồi thường gì khác không thì nếu ờ, bà thế... chưa suy nghĩ được thì bà có thể ngồi xuống bà suy nghĩ trong chút nữa bà trình bày sau cáo đứng lên đi về trách nhiệm bồi thường dân sự phía đại diện gia đình người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường cái chi phí mai táng cho bị hại tổng cộng là 198 triệu 900 ngàn đấy thì bị cáo có thấy mình có trách nhiệm không? Có đồng ý không? Có. Phần trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo xem cái thái độ tự nguyện còn nếu không hội đồng sẽ xem xét quyết định theo quy định pháp luật buộc ai có lỗi trách nhiệm đến đâu ở đây đang cho bị cáo được cái quyền tự quyết định xem là theo như cái phần yêu cầu người bị hại gia đình bị hại bị cáo có đồng ý không có cáo ngồi xuống đi đề nghị đại diện kiểm sát tham gia hỏi tại phiên tòa thì uh, trước khi bị kiểm sát tham gia xét hỏi á <clears throat> nãy bị cáo nói rằng là bị giám sát đọc cáo trạng công bố bản cáo trạng theo luật định vâng bị cáo thấy cáo trạng có đúng không có một vài chỗ thiếu thiếu thiếu chỗ nào như câu bà hồng nói như câu bà hồng nói câu bà hồng nói lúc 4 giờ sáng khi uh, bị cáo uh, rớt viên bi xuống sàn bị bà hồng giật mình ra chửi bà như viện kiểm sát đã đọc mày không ngủ thì mày để người ta ngủ câu đó đúng nhưng là thiếu Rồi. nếu không có câu đó thì có thể đã không có những đây là cảnh sát nói cho bị cáo biết bà hồng hiện nay đã chết đúng mà trong cái giai đoạn đó thì bà hồng tại cơ quan điều tra mà quá trình điều tra bà hồng á bà đáng tuổi mẹ của bị cáo đúng không không biết bình thường bình thường là bị cáo á, kêu bà hồng xưng hô bà hồng sao cô cô vâng ờ, cô gần bà hồng sinh năm 81 bị cáo là sinh năm 2000 bà hồng lớn hơn 19 tuổi cách xưng hô giữa bị cáo và bà hồng là xưng hô với một người đáng tuổi làm cha làm mẹ đúng không thì cái người làm cha làm mẹ người ta la rầy bị cáo là chuyện bình thường bị gắn là rõ chưa rõ bị bà hồng á là theo như bị cáo nói là bà hồng có lỗi ờ, nhân chứng với người đại diện bị hại và anh căng anh nói rằng là bà hồng không có lỗi gì mà ngay cả tại chỗ cái cái chị bán tạp hóa ở gần nhà cũng khẳng định là bà Hồng không có lỗi gì. Bị án là rõ chưa? Còn những câu nói đó là những câu nói tế nhị trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng bị cáo không thích. Không đưa vào trong cáo trạng. Nhưng bị cáo không thích. Bị cáo đã nhắc rồi. Và Đấy nhắc nữa. nhiều lần rồi. Bị cáo khi bước vào nhà đó, bị cáo tuân thủ theo quy định. Vậy thì bị cáo kể lại <clears throat> đầu tiên bị cáo đâm ai trước? Bà Hồng trước. Đâm bà Hồng mấy giai đoạn cái mấy ba giai đoạn, giai đoạn. Hồng ba giai đoạn giai đoạn thứ nhất ở đâu trên gác thứ nhì dưới sàn thứ ba trên sofa ừ, ba giai đoạn bị cáo đâm bà Hồng bằng mấy hung khí mấy loại dao hai bị cáo đâm ông Trinh mấy giai đoạn hai. Sau khi đâm bà Hồng bị cáo đâm ai? Sau khi đâm ông Trinh Rồi đâm ông Trinh giai đoạn thứ nhất là ông Trinh té nằm dưới sàn đúng không? Đúng Rồi sau khi đâm ông Trinh xong thì bị cáo đâm ai? Diệp Rồi tiếp tục Diệu Triệu Theo kết quả pháp y á là cho biết là bà Hồng có 10 vết thương Ông Trinh đó 13 vết thương Cháu Diệp á, 3 vết thương và cháu Diệu 17 vết thương và cháu Triệu 13 vết thương là cái pháp y là cái để lại trên cơ thể của các bị hại thì như vậy á bị cáo suy nghĩ như thế nào mà bị cáo đâm cháu Diệu tới 17 vết thương các cháu Diệu và cháu Diệu có thường xuyên hay nói chuyện với bị cáo không thế nào à? các cháu Diệp nè, cháu Diệu nè, cháu Triệu á, con của ông Trinh á, có thường hay nói chuyện với bị cáo không? Có. Xưng hô làm sao? Anh em. Anh em. Rồi có uh, bị cáo cái thường xuyên nói chuyện, đó không? Đâu có giận hận thù gì đâu mà bị cáo phải đâm vào tay thế. Vì sao bị cáo đâm vào tay thế? như hồi nãy bị cáo nói rằng là bị cáo đâm là để diệt khẩu đúng không ở đây khi khi mà cơ quan điều tra bắt giữ bị cáo thu giữ những cái gì bị cáo tình khi cơ quan công an bắt giữ bị cáo thu bị cáo được cái gì điện thoại quần áo giấy tờ trang sức cái gì nữa xe quay cái 150 ngàn đồng mà thu giữ ở đâu không biết thu giữ trong túi bị cáo còn dư lại không phải trong bị, trong túi khi bị bắt giữ không phải trong túi rồi bị cáo á, có ờ, khi mà bị cáo kéo, kéo cách sắt á chỗ anh Trinh đó lúc đó anh Trinh còn thức à, còn sống hay là anh, anh Trinh đã chết rồi không xác định được sao bị cáo khai đặng anh trinh mắt còn liếc qua liếc lại còn lơ mơ đó là mắt còn à, mắt thì đó người chết thì mắt mới nhắm chứ đâu nhất thiết người chết phải nhắm mắt bị cáo không có nói như thế được bị cáo kêu đem cách sắt lại mục đích là để mở cách sắt đúng không qua quá trình điều tra cơ quan điều tra đã làm rõ hết toàn bộ các chứng cứ rồi do đó viện sát cũng không cần xét hỏi bị cáo thêm mời luật sư nữa. kính thưa đồng xét xử cho tôi hỏi bị cáo bị cáo có biết rằng á, bé diệp, diệp là bé nhỏ nhất chưa được 6 tuổi chưa đầy 6 tuổi thì nếu mà nãy bị cáo trả lời cho hội đồng xét xử á, là tại vì bị cáo sợ ba trẻ đi tố cáo bị cáo đúng không thì bé diệp thì tôi thấy là chưa được 6 tuổi chưa đủ á, chưa đủ 6 tuổi thì đâu biết gì đâu mà tố cáo mà sao bị cáo cũng ừ, sát hại bé gì nói cho ngó lên hội đồng xét xử và nói cho hội đồng xét xử biết nguyên nhân tại sao như bị cáo cũng đã trình bày thì uh, lúc đó bị cáo đang hoảng và lúc đó bị hại diệu và diệp la khóc um sầm nên bị cáo hoảng và tấn công hai người đó chứ không phải là bị cáo nói với hội đồng xét xử nãy là bị cáo sợ là các em nó đi tố cáo bị cáo không đúng tức là có một phần là sợ tố cáo một phần là bị cáo hoảng loạn đúng không vâng ạ dạ. xin cưa đồng xét xử chúng tôi đã hỏi xong bị cáo ngồi xuống tôi mến trương ngoài cái tiền chi phí mai táng 198 triệu hơn đó cho 5 người đó ngoài ra anh còn là cái người đại diện cho bà dần anh có yêu cầu gì không thì cái này tôi cũng không cần phải yêu cầu cái gì nói chung là bây giờ người đã hết rồi không có ai mà mà mà yêu cầu để làm gì nữa gút lại là anh không yêu cầu gì vâng ngoài tôi... cái tiền chi phí mai táng đúng phải không vâng tôi mời, mời bà hường trả lời một lần nữa dứt khoát về cái cái phần dân sự đó thì hồi nãy cái phần chi phí mai táng thì bà đồng ý là sẽ sẽ giao hết cho tại vì chỗ phía chỗ chỗ bà dân còn bà là cái người đại diện cho ông quy và bà lồng là mẹ của chị hồng đó cha mẹ đó ngoài ra bà có yêu cầu gì không tôi là cái yêu cầu của tôi à, nếu mà đánh đổi năm mạng người nó vô giá lắm nên là đến bây giờ là để pháp luật à, có nghĩa là làm theo pháp đúng pháp luật thì thôi bị cáo đứng dậy trước khi vào phần tranh luận thì tôi muốn hỏi thêm bị cáo hai câu nữa theo như lời khai thì bị cáo nói là cái viên bi sắt đó và cái chìa khóa đó được khi đi ra khỏi nhà thì bị cáo đem theo phải không đúng những thứ đó thì sau đó bị cáo để ở đâu lúc thay đồ ở bệnh viện 175 đã đánh rơi rơi mất rồi cái nội dung thứ hai là tôi muốn hỏi là thế khi bị cáo báo cho khởi biết bị cáo nói bị cáo bị chém hay bị cáo nói bị cáo bị tai nạn giao thông bị chém sau lời khai của khởi nói bị cáo báo bị tai nạn giao thông hồi trước thì à, trước khi vào phần tranh luận thì do là người làm chứng là lê minh khởi thì vắng mặt do đó tôi thay mặt hội đồng tôi cũng công bố một cái lời khai của lê minh khởi biên bản ghi lời khai ngày 3 tháng 4 năm 2018 tại cơ quan cảnh sát điều tra do điều tra viên Phan Minh Gấm lập. Hỏi và đáp hỏi đương sự khởi cho biết hiện nay làm gì ở đâu, mối quan hệ thế nào với Nguyễn Hữu Tình. Đáp tôi khởi hiện nay làm quản lý nhân sự cho công ty nước hoa The Mốt tại địa chỉ 25 đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, Nguyễn Hữu Tình và tôi có quen biết với nhau vào khoảng giữa năm 2016 trong trường hợp Tình đến công ty Damot mua nước hoa về bán. Và sau đó tôi cùng Khởi có cùng đi nhậu chơi hai lần do Tình đổi số điện thoại nhiều lần nên tôi không liên lạc được với Tình. Hỏi đương sự Khởi cho biết ngày 13 tháng 2 năm 2018 làm gì ở đâu ai biết. Đáp vào đêm ngày 27 tháng 12 năm 2018 2017 âm lịch tức ngày 12 tháng 2 năm 2018 công ty có tổ chức tất niên nên tôi có về nhà trọ tại số 226 đường Nguyễn Kiệm phường 3 quận Gò Vấp khoảng 8 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2018 thì Tình có điện thoại cho tôi vào số điện thoại 01693335950 nói là Tình bị té xe đang ở bệnh viện 175 đường Nguyễn Kiệm nhờ tôi đến gấp Tôi đi xe gắn máy mang biển số 62M29767, xe do tôi đứng tên chủ sở hữu, đến gửi tại bãi và đến khoa cấp cứu thì gặp Tình ngồi trên chiếc xe lăn, tay trái có băng nhưng chảy rất nhiều máu. Lúc này Tình đang mặc đồ gì thì tôi không rõ, tôi có gặp bác sĩ bệnh viện, người làm một người đàn ông và được cho biết đóng tạm ứng 2 triệu đồng. Tôi khởi trực tiếp đi đóng tiền, rồi sau đó bác sĩ có bác sĩ có xem vết thương ở tay trái của Tình và nói tay trái của Tình bị đứt gân. Để, nối lại gân phải đóng thêm 8 triệu. Khi này người khi này người y tá nữ có đưa cho tôi một hóa đơn có ghi số tiền là 8 triệu đồng. Khi Tình mở chiếc ba lô do Tình giữ lấy ra số tiền và nói còn có hơn 4 triệu đưa cho tôi tôi khởi đếm xem thì có được khoảng 4 triệu 600 ngàn đồng tôi nói không đủ tiền thì tình kéo ba lô mở ra lấy chiếc laptop máy vi tính sách tay hiệu Asus màu đen và hai chiếc điện thoại di động hiệu Samsung một trắng và một màu đen bảo tôi đi bán xem có đủ tiền không nếu không đủ thì sẽ điện cho gia đình tôi khởi cầm laptop và hai điện thoại ra cổng bệnh viện đó là tôi tóm lược ngắn gọn cái lời khai anh khởi xác nhận cái hành vi bị cáo giao điện thoại cho anh khởi đi bán Do không ai còn hỏi thêm gì do đó tôi tuyên bố kết thúc phần hỏi tại phiên tòa tại đây. Đề nghị chuyển qua phần tranh luận trước tiên đề nghị đại diện kiểm sát phát biểu ý kiến luận tội bị cáo chú ý lắng nghe. <clears throat> Thưa hội đồng xét xử, căn cứ điều 321 của luật tố tụng hình sự, hôm nay tòa án dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Hữu Tình bị xét xử về tội giết người quy định từ điểm A, B, E, R và điểm N của khoảng 1 điều 123 Bộ luật hình sự và tội cướp tài sản được quy định tại điểm D và điểm R khoảng 2 điều 168 Bộ luật hình sự. Sau khi phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa đến đây đã kết thúc, tôi Phạm Đức Bảo, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân thành phố Hồ Chí Minh được phân công thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử tại phiên tòa, trình bày quan điểm của Viện kiểm sát về việc xử lý đối với bị cáo và giải quyết vụ án như sau. Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Hữu Tình như cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nêu. Bị cáo Nguyễn Hữu Tình được anh Mai Xuân Chinh thuê làm máng sói, xô chậu, thùng đốt rác. Được vợ chồng anh Chinh cho ăn và ở cùng tại nhà số 131 trên 48, đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình làm việc, Tình đã làm việc hiệu quả thấp, hay thường xuyên làm hư hỏng, thường đi chơi game, ăn nhậu cả đêm nên chị Hồng là vợ anh Trinh thường xuyên la mắng cũng, cũng hay la mắng dẫn đến tình ngộ nhận vì chị Hồng phân biệt đối xử với tình và các người làm thuê khác và tình đã căm ghét chị Hồng đến gần 4 giờ sáng ngày 12 13 tháng 2 năm 2018 tức là ngày 28 Tết từ sự bực tức vô cớ đó tình đã lấy viên bi bằng sắt cầm trên tay tăng lên tăng xuống làm viên bi rớt xuống sàn ghế bằng gỗ gây ra tiếng động chị hồng thức dậy đi ra khỏi phòng đứng cách chỗ tình khoảng 3 mét và nói mày giờ này không ngủ thì để cho người ta ngủ mày biết giờ này là mấy giờ không mày muốn về quê ăn tết thì về đi đây là câu nói của chị hồng la dạy đối với bị cáo là hoàn toàn hợp lý và có căn cứ đúng theo người là chị hồng là hàng cha mẹ của bị cáo bằng gần bằng trang lứa khi Tình nghe chị Hồng nói như vậy, Tình tức giận vô cớ và liền đi đến lấy một con dao xếp cầm trên tay xong đến đứng đối diện chị Hồng đâm nhiều nhát vào người chị Hồng trúng vào ngực vùng cổ vùng lưng chị Hồng té ngã và chạy xuống nhà dưới sàn nhà lúc này tình quay sang đứng ngay cánh cửa anh Chinh là chồng của chị Hồng đang đứng từ phòng ngủ thức dậy tình không đuổi theo chị Hồng nữa mà cầm dao xếp xong đến đâm nhiều nhát trúng vào thái dương vào cổ vào vai vào ngực mạng sườn trái làm anh Trinh té ngã nằm ngửa xuống nền nhà sau đó các cháu Mai Huyền Diệp Mai Huyền Diệu sinh năm Mai Huyền Diệp sinh năm 2012 lúc này khoảng 5 tuổi cháu Mai Huyền Diệp sinh năm 2007 khoảng 10 tuổi 11 tuổi ngủ chung một phòng nghe tiếng động nghe tiếng la các cháu thức dậy đứng ngay trước cửa phòng ngủ của mình các cháu diệp và đứng trong mùng bộ, sau lưng của cháu diệp cả hai cùng khóc và la lên bị cáo đã giả mang nhẫn tâm bị cáo tình để dùng dao xếp lao vào nằm đè trên người và đâm vào người cháu diệp làm cháu diệp ngã ngửa xuống nệm và đè lên mùng cháu diệp quay người lại cố bò vào góc tường bên trái nhưng bị cáo cũng không tha tình dùng dao đâm cháu Diệp tiếp tục những đau đâm có Diệp ba nhát vào vùng gò má vùng cổ đằng trước khi cháu Diệp chết do đứt động mạch cảnh động mớm sống cổ lúc này cháu Diệp hoảng sợ cố bò đến co người lại ấp mặt vào góc tường tình tay phải cầm dao lao đến đâm nhiêu nhát vào vùng thái dương vùng cổ vùng ngực hông và lưng của cháu diệu tiếp đến khi sau khi đâm cháu Diệp và Diệu là người thứ tư trong gia đình xong. Bị có tình đứng dậy bước lên phòng ngủ. Trong phòng của cháu Diệp đứng nhìn sang qua cháu Triệu qua ánh đèn ngủ. Tình thấy cháu Triệu đang nằm đắp mền ló hai con mắt ra. Cháu Triệu nhìn thấy Tình và la lên. Lúc này do con dao xếp bị, bị gãy chốt bật lưỡi ngược lên và tay trái của Tình bị chảy máu nhiều nên Tình đi xuống dưới xếp dao lại bỏ vào túi quần đi xuống dưới nhà bếp lấy con dao dài 33 cm lưỡi dao dài 20cm, có hoa văn, bản rộng 40cm, mũi nhọn, đi đến phòng của cháu Triệu, thấy phòng khóa bên trong, nghe tiếng khóc của Triệu, Thịnh dùng dao, Tình vào phòng cháu Triệu và cháu Diệp bước qua bàn học, trèo qua vách ngăn vào phòng của cháu Triệu. Cháu Triệu đã có một lời nói, tôi biết hết rồi Tình già, Tình không dừng lại ở đó, giả tâm, Tình dùng dao đâm rất nhiều nhát, trúng vào vùng ngực, vùng cổ, vùng bụng, vào lông, mông của chốc triệu. Kết quả điều tra giải thích pháp y xác định được là chị Hồng có ba giai đoạn mà bị cáo đâm. Giai đoạn thứ nhất là tại trên lầu 1. Giai đoạn thứ hai là tại phòng khách và nằm dưới sàn nhà. Giai đoạn thứ ba trước khi bị cáo đi bỏ trốn, bị cáo vẫn tiếp tục đâm chị Hồng đang nằm trên bộ, bộ ghế salon bằng gỗ. Tổng các vết thương chị Hồng là 10 vết, chị Hồng chết. Kết quả điều tra chứng minh được rằng bị cáo đã đâm anh Mai Xuân Trinh với số lượng là 13 vết dao trong hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đâm ngay cửa phòng ngủ và đoạn thứ hai khi kéo cách sắt đi đến để mà mục đích kêu anh Trinh mở cách sắt. Lúc này anh Trinh chưa chết hẳn. Bị cáo có thể là tra hỏi anh Trinh mật khẩu của chìa khóa và mã, mã khóa của máy cassette để mở để rằng lấy tiền bị cáo biết chắc rằng trong đó có tiền vì gia đình anh Trinh là gia đình kinh doanh làm ăn chân chính kết sắt là đều được tiền mà thực tế chúng tôi đã kiểm tra kết sắt có 93 triệu đồng và hai chiếc nhẫn vàng sau đó khi kéo kết sắt được một mét hoặc một mét rưỡi nhằm để cướp tài sản thì bị cáo thấy anh Trinh đã nhắm mắt lại bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi đâm anh Trinh giai đoạn thứ hai tổng thương tích trên người anh Trinh là 13 nhá 13 vết thương đối với cháu Diệp và cháu cháu ờ, cháu Diệp sinh năm 2012 là bị cáo đâm ba nhát và gây đứt thủng thực quản ờ, đường đường thở và cháu diệu là tàn ác nhất bị cáo đâm 17 nhát vào cơ thể của cháu diệu sau đó không dừng lại ở đó bị cáo thực hiện hành vi đâm 13 nhát vào người cháu triệu khi cháu triệu không cháu các cháu triệu diệp và diệu hoàn toàn không có lỗi không có một hành động gì để phản kháng đối với bị cáo bị cáo thực hiện hành vi rất là giả tâm sau khi đâm chết 5 người xong, bị cáo đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản gồm một điện thoại di động hiệu Samsung màu đen để trên bàn, một điện thoại di động Nokia 108 màu đỏ, một điện thoại Samsung màu trắng, một bộ trang sức dây chuyền bằng kim loại màu vàng. Tình biết các tài sản này là của anh Trinh và chị Hồng để trên kệ tivi thực hiện chiếm đoạt luôn một cái laptop hiệu Asus. Sau khi bỏ trốn, bị cáo đã chiếm đoạt một chiếc xe quay LRX biển số 59X1 1687.31 rồi bỏ trốn. Tổng tài sản mà bị cáo đã chiếm đoạt của gia đình anh Trinh và chị Hồng là 18 triệu 553 ngàn đồng và tài sản số tiền trong kết sắt là 93 triệu 350 ngàn đồng và hai nhãn vàng kim loại là trường hợp bị cáo phạm tội cướp tài sản nhưng trường hợp chưa đạt do quy định pháp luật bị cáo phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự trên cái số tiền chiếm đoạt tài sản tuy nhiên thì về mức hình phạt của tội cướp được áp dụng theo tình tiết phạm tội chưa đạt là có căn cứ đúng trách nhiệm dân sự về trách nhiệm dân sự phía gia đình của người bị hại tại qua quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay là gia đình người bị hại đã có yêu cầu bồi thường chi phí mai táng tổng cộng là 198 triệu 900 ngàn đồng bị can chưa có bồi thường mà tại phiên tòa hôm nay bị cáo cũng đồng ý bồi thường cái số tiền này cho đó nghĩ nên buộc bị cáo Nguyễn Hữu Tình bồi thường số tiền 198 triệu 900 đồng tiền mai táng ghi nhận sự tự nguyện của gia đình người bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Hữu Tình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ cũng như tan vật vật chứng được thu giữ như các con dao gây án các điện thoại xe gắn máy máy tính vân vân Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, giải thích pháp y, các dấu vết vân tay, dấu vân chân, dấu vết máu để lại hiện trường đã xác định được chính xác là của bị cáo Nguyễn Hữu Tình. Không đủ cơ sở để kết luận bị cáo Nguyễn Hữu Tình phạm tội giết người, sau đó cướp tài sản của gia đình anh Trinh và chị Hồng. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Hữu Tình là đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận của nhân dân tại địa phương, là mất an ninh trật tự trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của dân tộc bị cáo phạm tội cái tính côn đồ giả mang cùng một lúc giết nhiều người đâm nhiều nhát và đâm nhiều lần có những nhát đâm thẳng đâm vào đầu thủng sọ não tước đoạt sinh mạng của nạn nhân đến cùng đồng thời nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội giết anh Trinh và chị Hồng tình đã tiếp tục có thủ đoạn đế hèn ra tay sát hại ba người con của nạn nhân đều là dưới 16 tuổi là trẻ em và các nạn nhân hoàn toàn không có lỗi trong vụ, án này một người vô tội do đó bị cáo Nguyễn Hữu Tình đã phạm tội giết người được quy định tại điểm A B E R và điểm N khoảng 1 điều 123 bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng quy định pháp luật sau khi thực hiện giết 5 người bị cáo Tình rục soát tiền tài sản có giá trị bị cáo đã chiếm đoạt một máy tính ba điện thoại bị cáo đã có hành vi dịch chuyển kết sắt đến chỗ anh Trinh đang nằm nhằm buộc anh Trinh mở mật, mật mã khóa kết sắt nhưng do anh Trinh đã chết nên bị cáo không thực hiện chiếm đoạt giá sắt là ngoài ý muốn của bị cáo phạm tội chưa đạt với số tiền 93 triệu và hai chỉ vàng trong kết sắt. Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Hữu Tình phạm tội cướp tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm D là tài sản có số tiền trên 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. Và điểm r là gây hậu quả xấu đến an toàn xã hội. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2, điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2007 là có căn cứ đúng quy định pháp luật hành vi phạm tội của bị cáo nguyễn hữu tình đặc biệt nghiêm trọng bị cáo không còn tính người bị cáo không còn khả năng giáo dục cải tạo do đó cần phải loại trừ bị cáo nguyễn hữu tình ra khỏi đời sống xã hội có tác dụng giáo dục răng đe phòng người trong xã hội hành vi của bị cáo nguyễn hữu tình phạm tội quy định có được quy định từ năm tình tiết tại khoản 1 điều 123 là điểm A là giết nhiều người là giết 5 người quy theo quy định là hai người trở lên là nhiều người Điểm B là giết người dưới 16 tuổi là giết ba người dưới 16 tuổi. Điểm E là giết người còn thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm cướp, là tội phạm rất nghiêm trọng. Điểm D là che giấu một tội phạm khác, nhiên là giết những người vô tội để bịt đầu mối. Điểm D là tài sản. Và điểm N là có tính chất côn đồ được quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự và tội cướp tài sản được điểm D là chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng và gây ảnh hưởng xấu trật tự an toàn xã hội trong một thời gian như chúng ta đã biết là các phương tiện thông tin đại chúng và sự là đã lên án hành vi phạm tội của bị cáo là gây xôn xao dư luận do đó lý tố theo khoảng 2 điều 168 bộ luật hình sự điều 215 tuy nhiên bị cáo cũng có một tình tiết là khai báo thật thà tuy nhiên tình tiết này không khỏa lấp được các tình tiết khác mà hành vi giả tâm của bị cáo do đó cần phải loại trừ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới có tác dụng giáo dục răng đe vào người chung qua quá trình điều tra, chúng tôi, cơ quan điều tra cũng đã chứng minh chính bị cáo là người thực hiện hành vi phạm tội giết năm người, không có sự đồng phạm khác cùng tham gia. Do đó, bị cáo phải chịu hình phạt chính trong vụ án này, cũng như là chịu trách nhiệm dân sự. Tại phiên tòa, cũng như qua quá trình điều tra, đại viện đại diện gia đình người bị hại chỉ có yêu cầu tiền chi phí mai táng là 198 triệu đồng. Do đó nghĩ nên buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đó cho gia đình bị hại là có căn cứ đúng hợp tình hợp lý riêng đối với phần tiền khác như là tổn thất tinh thần như là yêu cầu bồi thường khác nữa thì dạ, bên phía bị hại cũng không yêu cầu do đó nghĩ nên không ờ, xử lý xem xét giải quyết mà giải quyết cái số tiền 198 triệu là có căn cứ đúng pháp luật về tan vật của vụ án đối với tan vật là công cụ phương tiện phạm tội là tịch thu tiêu hủy còn những cái tài sản mà của gia đình của anh Trinh chị Hồng như chiếc xe à, đã trả lại bốn chiếc xe cho gia đình rồi còn chiếc xe LRX là chiếc xe quay bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nghĩ nên trả lại cho gia đình của người ờ, bị hại đại diện gia đình bị hại các con dao được thu tiêu hủy và các cái dấu vết máu được thu tiêu hủy theo quy định pháp luật vì các lẽ trên đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm A, điểm B, điểm E, điểm G và điểm N khoảng 1 điều 123 bộ luật hình sự đề nghị xử phạt về tội giết người đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình tử hình về tội giết người. Đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm D và điểm G khoảng 2 điều 168 Bộ luật hình sự về tội cướp tài sản. Đề nghị hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Nguyễn Hiếu Tình từ 7 năm tù đến 8 năm tù về tội cướp tài sản. Áp dụng điều 51 điểm S tình tiết giảm nhẹ, điều 55 là tổng hợp hình phạt, điều 57 7 là phạm nhiều tội. Đề nghị hội đồng xét xử tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo Nguyễn Hữu Tình chấp hành cho hai tội là tử hình đề nghị hội đồng xét xử xử lý vật chứng như đề nghị của viện kiểm sát tịch thu toàn bộ tăng vật liên quan đến vụ án mà không có giá trị tiêu hủy buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền chi phí mai táng là 198 triệu 900 ngàn đồng trên đây là quan điểm của viện kiểm sát nhân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử sau khi nghị án cân nhắc các tình tiết tính chất mức độ hành vi của bị cáo tuyên xử bị cáo như đề nghị của viện sát để có giáo dục và phòng người chung viện kiểm sát đã công bố xong bản luận tội mời hội đồng xét xử tiếp tục làm việc kính thưa hội đồng xét xử thưa vị đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh luật sư đồng nghiệp và quý vị tham dự phiên tòa hôm nay tôi là luật sư phạm trần huy thuộc văn phòng luật sư phạm trần huy đoàn luật sư thành phố hồ chí minh tôi là người được cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị đoàn luật sư thành phố chỉ định tham gia tố tụng bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu Tình trong phiên tòa hôm nay. Trước khi trình, trình bày lời bào chữa của mình, tôi xin thay mặt cho bị cáo Nguyễn Hữu Tình và gia đình bị cáo xin gửi lời xin lỗi và cầu mong sự tha thứ của gia đình và thân nhân người bị hại đối với hậu quả mà bị cáo đã gây ra gia đình bị hại. Kính thưa các gia đình các nạn nhân, là luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo nhưng bản thân tôi rất thông cảm và chia sẻ nỗi đau, nỗi mất mát mà không có thể gì, bù đắp được đối với gia đình và thân nhân của người bị hại. Nhưng đó là trách nhiệm của tôi và cũng là quyền của bị cáo đã được pháp luật quy định. Đây không phải là việc làm nhằm chạy tội hoặc binh vực cho bị cáo mà làm cho công tác xét xử được xem xét từ nhiều phía và giúp hội đồng xét xử trong phiên tòa hôm nay có thêm cơ sở để tuyên bản án thấu tình đạt lý, công minh và đúng pháp luật. Sau đây tôi xin trình bày phần bào chữa của mình. Kính thưa đồng xét xử, qua nghiên cứu hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa hôm nay, trước hết tôi đồng ý với nội dung của bản cáo trạng và lời luận tội của vị đại diện viện kiểm sát về việc truy tố bị cáo về tội giết người quy định tại khoản 1 điều 123 và tội cướp tài sản quy định tại khoản 2 điều 168 Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 sửa đổi năm 2017. Về diễn biến hành vi phạm tội của bị cáo được, được nêu đầy đủ trong bản cáo trạng, lời luận tội của vị đại diện Viện Kiểm sát tôi xin phép không được nhắc lại. Kính thưa hội đồng xét xử, việc quyết định số phận pháp lý của một con người là việc vô cùng hệ trọng. Nên trước khi tuyên án, tôi kính mong hội đồng xét xử cân nhắc xem xét về hoàn cảnh và nhân thân của bị cáo và những tình tiết giảm nhẹ của bị cáo để lý giải cho câu hỏi tại sao một người bình thường chưa có tiền án tiền sự lại phạm một tội đặc biệt nghiêm trọng như vậy. Thứ nhất, bị cáo phạm tội khi vừa mới bước qua tuổi thành niên là người chưa có tiền án tiền sự. Bị cáo sinh ngày 29 tháng 1 năm 2000, tính đến ngày bị cáo thực hiện hành vi phạm tội là bị cáo đã được 18 tuổi 14 ngày bị cáo mới bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành trong một thời gian dài của tuổi độ tuổi vị thành niên trước đó bị cáo hầu như không có cơ hội để tiếp xúc và trang bị cho mình các kiến thức chung về xã hội các kỹ năng sống và cả kiến thức pháp luật của bị cáo còn rất là hạn chế nếu là người từng trải hơn nếu khi phát sinh mâu thuẫn với người chủ lao động thì bị cáo có thể nghỉ việc tìm chỗ làm mới chứ không nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Khả năng nhận thức pháp luật và kiểm soát hành vi và cái tính kiềm chế của bị cáo kém nên chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày mà bị cáo đã ra tay giết người và cướp tài sản thay vì chọn những cái cách giải quyết khác. Về hoàn cảnh gia đình, bị cáo sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, là con trai út trong gia đình có hai chị em, cha mẹ làm nông, sau khi học xong lớp 9, bị cáo đã đi làm thuê để kiếm sống. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên từ nhỏ bị cáo đã thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ. Từ năm lớp 6 lớp 9 là giai đoạn quan trọng phát triển về nhân sinh nhân cách và sinh lý của con người. Thế nhưng bị cáo cho biết là hầu như khi, khi nào bị cáo tâm sự với cha mẹ, gặp gỡ, giải bày. Vì bằng việc mưu sinh, cho nên cha mẹ cũng khi ít khi nào tâm sự với bị cáo khuyên dạy con chính vì sống thiếu sự quan tâm và hướng dẫn những cái đúng sai không có những lời khuyên dạy chỉ bảo kịp thời nên bị cáo dễ dàng bị cám dỗ bởi những cái xấu của môi trường xung quanh chính vì gia đình thiếu sự quan tâm làm cho bị cáo cảm thấy không được yêu thương không còn là chỗ dựa bị cáo bước vào đời quá sớm để mưu sinh nên đã gây đến chuyện đau lòng và phẫn nộ cho xã hội. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo đầy đủ và đúng sự thật tất cả những gì liên quan đến hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra để giúp cho cơ quan, cơ quan tiến hành tố tụng nhanh chóng giải quyết vụ án. Bị cáo cũng đã nhận thức và thấy được những sai lầm của mình, ăn năn hối cải về hành vi của mình. Đó là những tình tiết người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quy định tại điểm S điều 51 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa hội đồng xét xử, từ những phân tích trên về hoàn cảnh nhân thân và những tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, tôi kính xin hội đồng xét xử xem xét. Thưa thân nhân gia đình các bị hại, tôi đã nói những gì cần nói để bào chữa cho bị cáo và mong những lời nói của trên đây không làm buồn phiền đến gia đình thân nhân của bị hại kính mong hội đồng xét xử cân nhắc và xem xét tuyên một bản án đúng người đúng tội đúng pháp luật để bị cáo thật sự tâm phục khẩu phục cảm ơn hội đồng xét xử đã lắng nghe mời anh trương dạ, đây là phần tranh luận tại phiên tòa sau khi nghe ý kiến của đại diện viện kiểm sát và ý kiến của luật sư bào chữa anh có ý kiến gì tham gia tranh luận không dạ không ạ mời bà hương bà có ý kiến gì không thì bà nói luôn cảm ơn mời bà ngồi xuống đề nghị à, luật sư nữ phát biểu ý kiến Tôi xin có một số ý kiến như sau. Trước nhất là tôi đồng ý với lại việc cáo trạng của viện kiểm sát và những lời xét hỏi hơ khai hôm nay của hội đồng xét xử. Thì qua những cái qua phần thẩm vấn tại công khai tại phiên tòa hôm nay thì chúng tôi nhận thấy uh, bị cáo đã giết ba bị hại của chúng tôi. Thứ nhất là Mai Xuân Triệu là sanh 2005, thứ hai là Mai Huyền Diệu sanh 2007 và cuối cùng là Mai Huyền Diệp là bé nhỏ nhất là sanh 2015. Thì 2012 thì ở đây chúng tôi thấy là qua cái phần thẩm vấn và cũng như là à, cáo trạng của viện kiểm sát thì chúng tôi đồng ý với quan điểm của viện kiểm sát cũng như những lời khai hội đồng xét xử nhưng chúng tôi xin có một số ý kiến sau đây thứ nhất là bị cáo dù mà bước qua vị tuổi vị thành niên 18 tuổi 14 ngày nhưng chúng tôi thấy hành vi của bị cáo là coi như quá côn đồ có tính chất côn đồ chính vì vậy tôi xin hội đồng xét xử xem xét thứ nhất là các về ờ, trách nhiệm ờ, về hình sự thì là bị cáo thứ nhất là giết nhiều người tức là giết ba trẻ em thứ nhất là giết người thứ bình điểm A của khoảng 1 điều 123 của Bộ luật hình sự 2015 thứ hai là điểm B tức là giết trẻ em dưới 16 tuổi đây là hành động đê hèn đó điểm B khoảng 1 điều 123 thứ ba là điểm E tức là giết người mà liền trước đó và sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khoảng 1 của điều điểm E điều 123 Bộ luật hình sự và đối với chúng tôi làm công tác trẻ em thì điều trong luật trẻ em 2016 có hiệu lực ngày 1 tháng 6 2017 thì điều 6 của luật trẻ em là những hành vi nghiêm cấm là khoảng 1 của điều 6 trong luật trẻ em 2016 thì có khoảng 1 tước đi quyền sống của trẻ em đây là vấn đề mà phải nói là chúng ta thấy là trẻ em trong bốn nhóm quyền chính là trẻ em phải được sống cái quyền sống còn là cái quyền quan trọng đối với trẻ em mà ở đây bị cáo dù cái tuổi đời còn quá nhỏ mà một, thực hiện một cái hành vi đó đối với ba trẻ cùng một lúc đó hôm nay trước phiên tòa chúng tôi rất là xúc động đó chúng tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét đúng người đúng tội đúng pháp luật về những hành vi này còn về trách nhiệm dân sự thì theo đúng pháp luật á, thì là mức lương bồi thường tối đa cho một người mà bị xâm hại tới tổng thức ừ, sức khỏe tinh thần 100 lần mức lương cơ sở nhưng ở đây là nãy giờ hội đồng xét xử đã hỏi gia đình bị hại thì gia đình bị hại nói là tổng cộng tiền chi phí mai táng là 198 và bên bị cáo đã ghi nhận cái phần này thì bây giờ tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét xử về phần dân sự thì về đúng pháp luật thôi thì chúng tôi không có ý kiến gì thêm đó còn về phần à, trách nhiệm à, dân sự thì tùy hội đồng xét xử à, xem xét tôi chỉ có ý kiến là đúng pháp luật theo điều 590 khoảng 1 của điều 590 về bộ luật dân sự 2015 à, qua lời đây chúng tôi xin cảm ơn hội đồng xét xử đã chú ý lắng nghe và trân trọng kính chào hội đồng xét xử cảm ơn đề nghị đại diện viện kiểm sát thưa hội đồng xét xử về phần luật sư bào chữa cho bị cáo đã đồng ý toàn bộ cáo trạng của viện kiểm sát về tội danh cũng như về mức độ hành vi phạm tội không có tranh luận về vấn đề nào khác chỉ có luật sư thì có nêu ra một số cái quan điểm về cái hoàn cảnh gia đình và nhân thân cái bị cáo thì à, cái văn và tình tiết giảm nhẹ thì viện kiểm sát đã cũng đã áp dụng một cái tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là cũng thật thà khai báo còn về vấn đề nhân thân của bị cáo là à, môi trường xung quanh hoặc là do gia đình hoàn cảnh khó khăn ở đây không phải là hai gia đình hoàn cảnh khó khăn là phải thực hiện hành vi phạm tội một cách giả mang như thế cái thứ nhì nữa là bị cáo đã trưởng thành rồi bị cáo tự quyết định được hành vi của mình nhận thức được hành vi của mình do đó là viện kiểm sát cũng nói thêm cho à, bị cáo biết rằng là hành vi của mình là không phải là là à, chưa trưởng thành hoặc trưởng thành bị cáo đã thanh niên rồi bị cáo nhận thức được hành vi của mình rồi bị cáo thực hiện hành vi rất là giả tâm còn vấn đề mà đó luật sư mà cho ba người bị hại á, mà trẻ em á, thì viện sát đã nêu rồi các người bị hại trẻ em là không có lỗi thực hiện hành à, là trong ngày này bị cáo cũng thực hiện đi với người trẻ em còn về trách nhiệm mà bồi thường thì à, tại phiên quá trình điều tra cũng tại phiên tòa thì bên phía đại diện cho người bị hại chỉ có yêu cầu 198 triệu cũng ghi nhận cái sự này do đó tôi đồng ý với quan điểm đó biết còn ý kiến gì không ạ À, luật sư ờ, bào chữa bị cáo ờ, không có ý kiến gì ạ. À. Đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Bị cáo có ý kiến gì không? Bị cáo có ý kiến thì tranh luận không? Nghe các bên như vậy bị cáo có ý kiến thì tranh luận không? Không ạ. À. Nếu ờ, bị cáo cũng không còn ý kiến gì khác thì tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận tại đây. Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án để tuyên án, bị cáo được nói lời sau cùng. Bị cáo có muốn nói gì không? Có. Bị cáo nói. Trước hết tôi xin xin lỗi gia đình bị hại vì ờ, vì cái một hành động thiếu suy nghĩ của tôi đã gây ra một hậu quả lớn như thế tôi thành thật xin lỗi và tôi xin xin lỗi ba mẹ xin lỗi ba mẹ con chưa trả hiếu được cho ba mẹ vì một hành động nhỏ thiếu dạy à, à, thiếu suy nghĩ của con nên con phải trả giá bằng mạng sống của mình em xin lỗi chị tiên vì vì em mà chị đã dính vô những phiền phức rắc rối này và em cũng cảm ơn chị giúp đã giúp đỡ em những lúc em khó khăn nhất và cuối cùng là bị cáo xin tòa và pháp luật Việt Nam cho bị cáo được hiến tạng cho y học để một phần được bị cáo cảm thấy thanh thản bị cáo xin hết